Ờ, chào anh Lâm Ô Long dạ. Chào em Dạ Khỏe không em? Dạ em khỏe anh Có dịp em ghé ờ, thăm anh Với lại ờ, em cũng có chuyện muốn nhờ anh à, Thật ra chuyện là em với bạn gái em quen nhau được 3 năm á Thì cũng sắp tới ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau Bây giờ em đang không biết là em nên tặng món quà gì đó nó ý nghĩa Em mà lấy lòng bạn gái em Thì nhờ anh tư vấn Wow <laughs> em làm anh tưởng một chuyện gì rất là quan trọng và nghiêm trọng luôn cái chuyện mà nhờ tư vấn về trang sức đúng không sở trường của kỳ là luxury là sở trường của anh à, anh sẽ ờ, nhờ một bạn nữ xinh đẹp lấy cho em một cặp nhẫn mang ý nghĩa gắn kết giữa hai bạn lại và mẫu này rất đẹp mà bạn nữ đem lên cũng rất dễ thương Oh, yeah. Dạ. ok em okay. ơi dạ em gửi anh wow sao sao em sao Ôi. nhìn nhẫn hay nhìn gì